chiếc Elantra giữ lại một cái phong cách thiết kế xương sống đây các bạn có thấy hai đường gần cực kỳ năng động phong cách couple thể thao đấy cực kỳ là sang trọng đấy chào các bạn trong chuyên mục xe tốt lần này là muốn giới thiệu với các bạn một chiếc xe có thể nói là rất đặc biệt trong phân khúc hạng C đó là chiếc xe Elantra và đây là bản Elantra 2.0 số tự động năm 2016 nếu để nhìn qua mẫu Elantra số tự động thì các bạn có thể thấy thiết kế của Elantra với chiếc ba đờ sốc có hình lục giác mạ chrome kiểu dáng cực kỳ thể thao và sang trọng. Tại thời điểm 2016 thì Elantra có 3 phiên bản, phiên bản 1.6 MT là số sàn, phiên bản 1.6 AT số tự động và 2.0 bản đầy đủ. Thì giá niêm yết của chiếc xe Elantra này là 739 triệu đồng. 739 triệu chưa uh, bao gồm tất cả các cái phí thuế và phí trước bạ do vậy nếu mà các bạn mua xe ở thời điểm này chiếc xe này chưa tới 600 triệu là các bạn đã tiết kiệm được một khoản tiền tương đương với gần 200 triệu trong khi đó những cái dòng phân khúc khác ví dụ như Mazda hay là Cerato thì đang có cái giá thấp hơn so với dòng Elantra hiện tại đầy đủ 2.0 đối với bản đủ 2.0 thì vành la răng là vành 17 inch và đan theo chấu hoa 5 kép đối với vành la răng mà 17 inch thì chấu đan hoa chưa được đẹp bằng bản Turbo Sport Turbo Sport thì đan theo hình ờ, kim cương mà nam chấu và mạ sắc cạnh. Tuy nhiên, đây cũng đủ để tạo nên một cái nét ấn tượng cho mảnh la răng của chiếc Elantra 2016. Khi các bạn giữ thâu chìa khóa một lúc thì cốp tự động sẽ tự động mở ra. Đây, các bạn để thấy. Đây là một option vô cùng tiện lợi. Đây chính là lốp sơ cua và sơ cua chưa hề hạ. Đây là người chủ đi rất giữ gìn cho nên chúng ta được một cái xe rất là mới. Đối với dòng xe Elantra thì cái lượng bán ra lại cực kỳ ít ở trên thị trường bởi vì sao tất cả những người mua Elantra thì thường thường sẽ nghiên cứu rất kỹ thị trường họ sẽ đi lái thử Mazda 3 lái thử Cerato rồi lái thử Elantra rồi mới quyết định mua Elantra cho nên đối với những người mua kỹ tính như vậy thì việc họ đi một chiếc xe Elantra họ có thể đi từ 5 đến 10 năm rồi mới quyết định bán vì vậy để các bạn mua được một chiếc xe lướt con mới và bản đầy đủ thì cực kỳ là hiếm ở trên thị trường Chiếc Elantra có thiết kế pha đèn cực kỳ sang trọng. Đây là thiết kế pha đèn với hình mẫu thể thao và các bạn có thể thấy đây là ba mắt thể thao độ sang trọng của chiếc pha đèn 3D. Đến năm 2018 thì chỉ duy nhất dòng Elantra Turbo ờ, Sport thì có một cái thiết kế pha đèn ờ, LED 3D thì nhìn xanh điệu hơn. Tuy nhiên nếu mà so sánh với dòng 2016 thì 2016 cũng không hề thua kém đối với các ờ, đàn em thế hệ về sau là chiếc phô đang khuôn tốt phô đôi đấy thì các bạn có thể nhìn tổng thể nếu mà nhìn từ xa chiếc xe đi trên đường sẽ tạo ra cảm giác rất là sport cái cảm biến áp suất lốp thì khi đi trên đường thì áp suất lốp này chúng ta sẽ đo được ở trên bốn bánh thì các bạn có thể biết được lốp nào non hay lốp nào không non thì đây là option có thể nói là trong phân khúc hạng C thì Elantra đã tối ưu để hướng tới người dùng được sử dụng xe an toàn hơn đấy thì những cái, cái, cái, cái phiên bản khác uh, những cái dòng xe khác ví dụ như Mazda hay là Cerato thì các bạn muốn lắp option này các bạn phải mua thêm ở bên ngoài so với người tiền nhiệm thì chiếc Elantra giữ lại một cái phong cách thiết kế xương sống đây các bạn có thấy hai đường gân cực kỳ mang động phong cách couple thể thao đấy thì với ngôn ngữ thiết kế của chiếc Mazda là Kodo thì ngôn ngữ thiết kế của chiếc Elantra là điêu khắc theo dòng chảy 2.0 thì tạo ra một cái chiếc mạ lục giác chrome có thể nói đây là một cái điểm nhấn cực kỳ sang trọng của chiếc Elantra hệ thống chiếu sáng ở ba phiên bản chỉ có đôi chút khác biệt khi riêng phiên bản 2.0 AT sử dụng đèn pha hít trong khi hai phiên bản mẫu Elantra 1.6 thì có đèn pha dạng halogen thì các bạn có thể thấy đối với đèn pha hít thì chúng ta có một điểm nhấn đó chính là chúng ta có một dãy đèn led chạy ban ngày sắc sảo gồm chọn lấy hóc đèn khiến đôi mắt của Elantra thêm phần ma mị và chúng ta có thể thấy là rất là có hồn về nội thất của chiếc Elantra thì ngay từ cánh cửa phần táp ly các bạn có thể nhìn thấy phần táp ly. Đây là phần táp ly và đồng thời tất cả các nút bấm của Elantra các bạn có thể nhìn thấy. Đến thời điểm này mà các nút bấm vẫn còn rất rõ nét như thế này. Chứng tỏ người chủ đi cực kỳ là giữ gìn. Ghế có những lỗ thoát khí, lỗ thoát khí và đồng thời cái phần chỉnh điện của ghế thì chúng ta có thể chỉnh điện 8 hướng. Lùi, tiến, lên chéo, hạ, lưng, rồi là phòng đây là chúng ta phòng cái túi khí để giảm đau lưng nhức mỏi khi chúng ta đi trên đường trường à, ghế phụ thì chúng ta bắt buộc phải chỉnh tay đấy thì chúng ta có những cái cần gạt chỉnh tay ở phía mé phải của ghế về cái option mà long muốn nhấn mạnh thêm đó là option về uh, âm thanh âm thanh với hệ thống 6 loa như thế này có thể giúp cho chúng ta là có một cái hệ thống giải trí toàn diện khi chúng ta đi trên đường và chúng ta thư thái ờ, cảm giác lái nó đỡ mệt mỏi hơn khi đi trên đường một điểm tiếp theo mà long muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là option cửa sổ trời của chiếc elantra trong cái phân khúc năm 2016 thì những chiếc xe ra đời năm 2016 gồm Mazda rồi Cerato thì hầu hết đều sẽ thiết kế một chiếc cửa sổ trời thì để cạnh tranh với nhau thì tất cả các dòng xe đều thiết kế cửa sổ trời ở mức độ mà chúng ta có thể uh, uh, tiếp xúc với thiên nhiên một cách thoáng nhất Đấy. cực kỳ là sang trọng Đấy. về nội thất của chiếc Elantra thì đặc biệt là option lòng muốn nhấn mạnh với các bạn đó là option ở phía bảng táp lô thì không hề thua kém người anh người đàn anh của mình là chiếc Sonata thì các bạn có thể thấy cái option mà phát thiên về hướng người lái toàn bộ hướng về cho cái người lái có thể có một cái cảm giác lái là là thuận lợi nhất tất cả các phím điều khiển đều có thể dễ dàng điều khiển trong quá trình lái ngoài ra có một cái đặc điểm mà thực ra cái yếu tố này cũng ít khi được sử dụng tại đường Việt Nam đó là option uh, cruise control cruise control là các bạn có thể lưu được những cái khoảng tốc độ uh, ví dụ như 40 cây số 50 cây số thì cái cruise control sẽ giúp các bạn điều chỉnh cái mức tốc độ giữ trên đường mà các bạn hoàn toàn có thể uh, tự do chân ga và các bạn không hề mệt mỏi khi mà đi trên những cung đường mà uh, chúng ta có thể tự do chân ga mà chúng ta không cần phải nhấn nhá ga nhiều Tuy nhiên tại đường phố Việt Nam thì cái option cruise này sử dụng rất là khó bởi vì là chúng ta đi trong phố ấy, thì cứ một chút là chúng ta lại phải phanh rồi là một chút là chúng ta lại phải dừng nó sẽ tạo ra những cái ví dụ như là rất bất tiện khi chúng ta dùng cruise control một cái điểm nữa mà chiếc xe này nổi bật hơn các xe khác là chúng ta đã được tích hợp một chiếc uh, camera uh, để ghi lại hành trình của chúng ta thì chúng ta có thể lưu lại những cái cung đường mà chúng ta đã đi đồng thời nếu mà có những cái sự kiện hot xảy ra ở phía trước chúng ta ở trên đường thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa các cái clip này lên trên mạng để chúng ta cho cộng đồng có thể uh, biết về những cái sự kiện trong ngày xảy ra ở trên cung đường mà chúng ta đi tối option drive mode thì chúng ta có thể chọn được 3 chế độ ba chế độ để chúng ta lái trên đường bao gồm thứ nhất là chế độ eco chế độ eco thì khi chúng ta ấn này các bạn có thể nhìn đây nó sẽ chuyển đèn eco ấn tiếp theo nó sẽ chuyển sang hướng là sport đấy và ấn tiếp theo khi không bỏ là không hiện eco không hiện sport là chế độ normal là chế độ bình thường thì chúng ta đi với chế độ này thì chúng ta sẽ đi điều khiển máy bình thường và chế độ tiêu thụ nhiên liệu thì ở mức trung bình còn nếu chúng ta đi eco thì chúng ta sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút xíu ở chỗ là chế độ eco sẽ giúp cho điều tiết uh, khí hỏa khí rồi là điều tiết chân ga tốt hơn đấy còn là chế độ sport thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng tốc uh, và tận hưởng những cảm giác lái tuy nhiên đối với chế độ này thì máy sẽ hoạt động nhiều hơn vòng tua hoạt động lớn hơn thì chúng ta sẽ uh, sẽ hơi tốn một chút nhiên liệu khi chúng ta đi trên đường với màn hình của Elantra tích hợp theo xe thì cũng muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn đó là chúng ta có một option bản đồ là đã được dịch sang tiếng Việt đây là option là chỉ đường và dẫn hướng GPS thì với option này thì trên Elantra sẽ giúp cho các bạn đi đường mà các bạn hoàn toàn có thể uh, biết được cái hướng của chúng ta đi uh, và vị trí của chúng ta di chuyển uh, để các bạn đi những cung đường thuận lợi nhất thì chúng ta luôn bắt sóng GPS thì tất nhiên option này là option sẽ tiện lợi hơn rất nhiều việc là các bạn so với việc là các bạn kèm một chiếc điện thoại ở trên tablo để các bạn đi về option điều hòa thì đây chiếc Elantra Turbo 2.0 thì có option là điều hòa tự động cái option điều hòa tự động này thì nhiều người có thể nghĩ nó, nó bình thường nhưng nó sẽ rất tiện lợi khi chúng ta lên xe chúng ta ấn điều hòa tự động nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉnh tay này lùi này tiến này xuống này lên này đấy chúng ta rất là thuận lợi về option ghế sau thì các bạn có thể thấy chiếc Elantra đây các bạn có thể thấy là chúng ta bản đầy đủ chúng ta có một cái chỉnh điều hòa ở khoang sau nó sẽ giúp cho người ngồi rất là thoải mái dễ chịu khi chúng ta đi những cung đường xa ngoài ra cái độ cao của trần thì chúng ta có thể thấy là chúng ta ngồi khá là thoải mái chân khá là thoải mái Đấy, chúng ta ngồi rất là thoải mái đây kể cả là tì tay Đấy, chúng ta hoàn toàn tì tay rất là thoải mái à với cái điểm nhấn nữa đây thì ở đây chúng ta có hai chỗ để đồ thì một to một nhỏ thì cái phần để đồ phía sau này chúng ta để một cái lon nước nó vừa một cái lon coca ấy, là các bạn đi thì có việc đi trên đường có sóc đi chăng nữa thì cái lon cũng hoàn toàn là không lo cái việc là chúng ta bị ờ, bị bị vẩy nước ra ngoài nội thất Ok, một điểm nhấn nữa của chiếc Elantra này đó là km chúng ta mới đi có 2 vạn 3. Đây các bạn có thể thấy chúng ta mới đi có 2 vạn 3. Thì đây có thể nói về cái độ mới của chiếc xe. Chúng ta có những cái khoang này. này. Rất là thuận lợi. Đây, tổng sạc đây. Đấy. Nói chung là khá là thuận lợi. Các thấy cái option này. À đây, chúng ta có những cái xe à, rất là thuận lợi đây các bạn này nhìn nha đấy là có những option rất là sang trọng về động cơ thì chúng ta có thể thấy đây là động cơ DOHC 16 van thì chiếc Elantra 2.0 năm 2016 thì chúng ta chưa được sở hữu khối động cơ giống như các phiên bản về sau các phiên bản về sau thì nổi trội là có một phiên bản Turbo Sport là sử dụng động cơ 1.6 tuy nhiên có uh, sử dụng thêm tính năng là uh, start up cho nên là khi chúng ta đi trên đường ấy chúng ta có thể khởi động chiếc Turbo Sport lên tới 203 mã lực nói nôm na là chúng ta có thể vận hành từ 0 km h đến 100 km h chỉ trong vòng có 7 giây đồng hồ với bản 2.0 chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được một cái cảm giác là cũng không thua kém gì các cái đàn em về sau là turbo sport ta hoàn toàn thể tăng tốc rất nhanh trong khi trên giờ trên các cung đường trường và tận hưởng các cảm giác thể thao đấy thì uh, ngoài ra thì long muốn nhấn mạnh với một chiếc xe lướt thì chúng ta cần phải kiểm tra rất là kỹ tất cả các cái phần ốc đây này các bạn có thể thấy đây các cái con ốc này còn rất là nguyên bản và gần như là chúng ta không có động chạm cờ lê tất cả các cái dấu chúng ta còn nguyên KCS đây. toàn bộ đều nguyên bản tất cả đều rất là nguyên bản như vậy để mua được một chiếc xe mà các bạn hoàn toàn có thể ưng ý và an tâm để các bạn vận hành và đi trên đường thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc xe mà uh, trong phân khúc sử dụng máy móc động cơ còn nguyên bản chưa tháo lắp và với km thì tầm hai vạn ba thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là chiếc xe này các bạn có thể sử dụng 5 đến 10 năm nữa chúng ta vẫn chưa vẫn có thể vận hành rất tốt chiếc xe này đi trên đường Ok và tiếp theo thì Long sẽ thử lái chiếc xe Elantra này trên đường để các bạn cảm nhận về cảm giác lái cũng như độ ồn ở xung quanh chiếc xe Elantra thì uh, trước khi lái thì Long muốn nhấn mạnh với các bạn đó là trong phân khúc hạng C thì Elantra nổi bật là khử được cái độ ồn bên ngoài khá là tốt tốt hơn hẳn so với uh, uh, các uh, dòng xe khác cùng phân khúc ví dụ như Mazda hay là Cerato đấy là cảm nhận khi mà Long lái ở trên đường nhá uh, thực ra chiếc xe này nếu mà Long có lái một dòng nữa là Ford Focus thì Ford Focus thì cách âm có thể nói là tốt hơn hẳn nữa nhưng mà với phân khúc hạng C thì chiếc Elantra này về cái mặt cách âm và khử độ ồn bên ngoài thì phải nói là cũng rất là tốt rồi đấy các bạn có thể thấy với máy 2.0 thì chúng ta vít ga lên thì chúng ta có thể thấy một cái cái cái, cái cảm giác lái khá là tuyệt vời đấy và độ ồn ở bên ngoài gần như không có đấy bạn này ấy khi các bạn vít lái lên thì các bạn có thể thấy đây là một một một, một cái cảm giác mà Elantra nổi bật hơn tất cả các cái dòng xe cùng phân khúc hạng C đây giác lái cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn đấy đấy các bạn nhìn cái độ vít của nó chưa đấy đây thì khi bạn đi một đoạn thì nó sẽ hiện cho các bạn cảm biến năng suất lốp của bốn lốp đây đấy thì các bạn có thể thấy là hai lốp sau đang ở 36 psi và hai lốp trước thì cái lốp trái là 34 lốp phải là 35 như vậy là cái lốp trái là chúng ta có thể là sẽ phải bổ sung thêm một chút về về về, về khí để chúng ta cân bằng cái lốp lái nó cân bằng nhau đấy. Đấy, các bạn này cảm giác lái của chúng ta với độ gầm xe lên là chúng ta có thể thấy một cái cảm giác tuyệt vời khi lái chiếc Elantra này trên đường tất cả các tính năng khác ví dụ như là chống trơn trượt TCS rồi là khởi hành ngang dốc HSA rồi là uh, chống bó cứng phanh ABS là chiếc Elantra bản 2.0 này uh, là bản đủ mà thì chúng ta được tích hợp đầy đủ cho nếu nói về độ an toàn 6 túi khí cộng với tất cả các cái, cái, cái option an toàn như vậy uh, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi vận hành ở trên đường cho nên là khi các bạn mua bản bản đủ thì dù sao các bạn sẽ có cái lợi thế nhất định về về về, về mặt option Đấy, còn thiết kế đây đi trên đường thì cũng muốn nhấn mạnh các bạn là những cái option này cực kỳ dễ điều chỉnh bởi vì Elantra ấy là có một cái, cái, cái, cái phong cách thiết kế HMI là hướng tới sự thân thiện cho người dùng cho nên là các cái option mà khi bạn đi trên đường ấy rất là thuận lợi cho người lái là có thể điều chỉnh mà mà mà mà, mà điều hướng mà nhìn cũng rất là sang trọng xe Hàn mà Đấy, thì nếu mà thực sự là những tín đồ xe Nhật đi Mazda xe Nhật thì có thể nhìn sang xe Hàn thì có thể uh, có những cái sự so sánh tuy nhiên là Long muốn nhấn mạnh đây là những cái mảng thiết kế rất gần gũi với người dùng những option này thì hoàn toàn có thể uh, sử dụng rất là tiện lợi khi các bạn đi trên đường đấy thì chúng ta có một cái màn hình thì trên màn hình này cũng hiển thị cho ta chế độ lùi xe đấy, cam lùi rất là rõ nét màn hình góc rộng Đấy, khi chúng ta đến cái đuôi ở phía đầu trái của chiếc xe tô thì chúng ta sẽ tiến hành bắt lá bắt lá của đây là kia cái này là kia khá hẹp cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng camera rất là thuận lợi ở trong tình huống này ok giờ chúng ta sẽ lên một chút xíu nữa Đấy, để cho nó có sát cả chiếc Civic bên cạnh ok đấy thì đây chúng ta chỉ việc vào thẳng thôi căn thẳng màn hình này chúng ta sẽ vào chiếc xe song song được với chiếc Cerato bên cạnh của chúng ta đấy, như vậy nếu mà lái trên đường mà các bạn có những cái phương tiện mà trang bị đầy đủ này ấy, thì việc lùi ra tiến vào ấy đối với các bạn nó dễ như trở bàn tay thôi đấy rồi là đỗ chiếc xe thẳng song song vào, vào giữa khe hẹp đấy đây là một chiếc xe Civic và đây là một chiếc xe Cerato thì đó là toàn bộ những option mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở trên chiếc uh, xe Elantra năm 2016 bản đầy đủ 2.0 số tự động này để lái thử và cảm nhận thì các bạn có thể comment hoặc liên hệ với hotline thì các bạn có thể đến để các bạn lái thử và cảm nhận chiếc xe này trên đường trước khi quyết định mua bởi vì Elantra dù sao cũng là một dòng xe Ờ, mà các bạn sẽ ờ, cân nhắc rất kỹ trước khi mà các bạn quyết định để đi đến một cái hợp đồng mua bán thì ờ, qua clip này long chỉ muốn nhấn mạnh là để mua một chiếc xe mà ở trên thị trường mới đi hai vạn ba sau 3 năm và đồng thời những option nó còn khá là mới và nhìn bề ngoài tổng quan cũng khá là sang trọng thể thao mà lại giữ giá thanh khoản rất dễ trên thị trường thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn dòng xe Elantra nếu thấy clip này hữu ích hãy ấn like ấn subscribe đồng thời ấn chuông để các bạn sẽ cập nhật những cái chia sẻ tiếp theo của Long về những dòng xe khác. Chúc các bạn sẽ mua được một chiếc xe ưng ý. Chân thành cảm ơn. Nếu các bạn yêu thích một dòng xe nào đấy, hãy comment ở dưới clip này để Long biết và Long sẽ tìm hiểu làm các clip tiếp theo liên quan đến dòng xe đó cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và để cập nhật kịp thời các clip tiếp theo, hãy ấn subscribe, đăng ký kênh và ấn bấm chuông để có ngay thông báo ngay khi Long có clip tiếp theo chân thành cảm ơn các bạn